Hello hello, xin chào các bạn Rất vui khi được gặp lại các bạn ở trong video ngày hôm nay Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ nhá Ok Không lòng hoàng nữa mình Hôm nay mình lại giới thiệu đến các bạn một cái con web mới nhá Mình vừa cập nhật cái file tôn mới Các bạn lên web của mình rồi tải xuống nhá Các bạn truy cập vào web là shop xuân dành tk lịch tải tải tôn mới nhất nha em sẽ đăng nhập này các bạn sẽ ấn tải tôn auto kiếm tiền đây nha các bạn mua hai ở đây chỉ có là 333 đồng một ngày nha chưa đến 10.000 đồng một tháng nha các bạn đây là tôn tôn này mình vừa mới cập nhật nhá cái, cái tôn cũ của mình thì mình đã không nó bị lỗi nên là mình đã cập nhật tôn mới file mới rồi nên là các bạn tải xuống nha ok sau khi tải xong các bạn sẽ giải nền giải nền file ra nha các bạn sẽ tiến hành giải nén file ra nhé ok ta sẽ nhập đường dẫn tôn hợp tu V2 nha php cách php này ở đây nha mình sẽ nhập một nha tool cho đổi shop ừ, hiện tại thì mình chưa update được sắp tới mình sẽ update cho nha ok nhập khay dùng khay tool miễn phí hoặc là khay tool đã mua nha em sẽ dùng khay tool đã mua này ok web mới mình mình vừa cập lên nha các bạn web số 5 nha các bạn sẽ nhập 5 này enter đây nếu mà các bạn chưa có tài khoản thì các bạn nhập một để đăng ký tài khoản nha enter này các bạn bấm chỉ một lần nó sẽ đưa các bạn đến một cái phần là đăng ký nha đây thì mình nó đăng nhập nên là nó sẽ cho vào đây các bạn đăng ký rồi đăng nhập nha sau khi đăng nhập thành công thì các bạn sẽ lấy user again với copy nha mình sẽ có cái đường dẫn vào cái ui để copy nha đây mình sẽ ấn là login này các bạn sẽ nhập mail với mật khẩu nhá sau đó tách tôi không phải người máy này ok đăng nhập thành công nha giờ các bạn sẽ user again với cookie này em sẽ là user again trước này. đây sẽ nhập user again ok đăng nhập thành công rồi nha đây là khi nó chạy hết dây các bạn sẽ nhận được là 10 token nha min rút của con này là 20 token nha Ok, video của mình đến đây là hết. Các bạn tham gia mình có để lại cái link nhóm group Zalo ở bên dưới phần mô tả các bạn vào nhóm để thăm để giao lưu à, nếu mà hoặc là tôn lối thì mình có thể hỗ trợ các bạn nha hàng tuần mình sẽ um, xe cay vip cho anh em cho các bạn nha ok cảm ơn các bạn đã xem video của mình nếu mà các bạn thấy cảm thấy video này hữu ích hãy để lại một like một share một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha